buồn này còn đâu đây năm tháng chưa phai nhòa hình dung ai bờ môi đòi đi vào bên vắng công tìm bóng mình ai dành lục bình cho tới dòng nước để ai biết trước được ngày mai chờ vụ thuê mình không thành mất em tự anh cũng thành cam tự dưng nhận cây tiếc thương chiếc lá đã rời một nét theo thời gian thì mỗi lương duyên mình chưa kịp chớm đã vẫn tàn phai mong cho ai đó sẽ cho em thấy được sắc cầu vòng vào ngày mai riêng phần anh đâu dám sánh vì số phận mình để phóng xương đến sẽ tới chuyến này định định đoạn chẳng dám đối diện mình trong gương nhà bỏ xa cách em bước về lại ở sao để đắng cây tình ơi ngày em đã đi anh đã thầm chúc em thật hạnh phúc bên tình mới nhưng đời đâu như một cơn mơ hoa kia bị ai phải sắc tàn nhắc lại làm chi cho mối lương tình này phá làm sao đã đứt đoạn nên thôi cứ về bên đây đi em anh bên này vẫn vậy thôi vẫn là thằng nghèo bạn chân ngon mấy nhưng giờ chỉ duyên đã đứt rồi thời gian đã lấy đi tất cả bạn trước nhưng chẳng thể toàn sâu hạnh phúc từng với những giờ hạ cớ tại sao chỉ còn những niềm đau ấy em quay về còn đâu giấc mơ